Ok, xin chào bạn, chào đầu mình nha, mình là Jackie đây Bạn thấy mình có cô control nè nên bạn có thể nghĩ sẽ thành lo không? Nhưng mà không phải Mình xin control thôi Chứ lo thì mình không có robot đâu mà làm <coughs> Lắc quá Mới lúc nãy mình qua quay video nè bạn Vì văn game, ai đâu phải văn game mà bị đứng game luôn đó Văn game là bình thường, đứng game là thất thường Mà đằng nào nó cũng giống nhau mấy bạn nghĩ trái trái nó bị là thất thường nhất theo mình trên control bạn lý do là đôi lúc ờ, ờ, ờ, trên control mình có thể gây đam tới 6.000 đam hay đâm thỉnh thoảng có thể mình gây đam nó 8.000 đam hay tới 12.000 đam luôn mình đã thử rồi nhưng mà chủ yếu là vẫn là 6.000 đam à. đây là cách để mà mình đang đuổi con boss đi đó sạc còn chưa khỏe mà anh đánh boss ờ, ờ, đuổi nó đi đằng xa lắc lắp không đùa mà à à thằng này sống đi ba. đó sạc control khỏe lắm ạ à. anh ký pháp nè Ủa mình nhớ số ba đầu chiêu C có check control là năm 5 đam mà ta sao giờ tới bốn 4 đam mà What? Thằng này nó là mình thuộc chữ V không á rồi xong đánh một con boss rồi injection site. Open the electrical ôi giời bị gì đây bé à, không nên nói tụi ba hai ốc hai đâu nam mô a di đà phật <laughs> ảo rồi nam mô di đà phật nam mô a di đà phật nên thấy ảo vậy mà nam mô di đà phật Christmas vâng, ai à, thương tự cho tam thần tàn tả nam mô địa phật ha ha ca cơ đức cơ hải đâu bè hạ không nên nói tụ à xin ra bộ <laughs> đây còn bó yên tâm nam mô đà phật <laughs> này nó là người mê tín dị đoan hả ta biết nữa mình nói vậy chứ mình không biết nghe mình gần what gì bán ra gần ba mình kiểm tra rồi nha không có thế nha À dạ nơi kênh mình bị xem chùa quá nhiều à Thì mong các bạn hãy ủng hộ mình nha Và đừng xem chùa nữa xem chùa mà khổ quá bạn ơi Cái chỗ bạn rất dễ đánh boss luôn Đó. Ấy mà đuổi boss đấy Rồi mình đang có boss lên luôn rồi à. Nè đánh trước mặt boss này đó nó sẽ bị giăng ra xa này cộng 6 nhân 6 cho 35 đó đã rất dễ luôn mình đều đuổi con boss đi hoài luôn nè à lần này mình đã nó ăn qua đây thì đánh được ế ế tắt rương mà tắt rương rồi đứng máy hả à. tưởng đứng chứ nhưng mà là, là âm thanh ảo đúng không hình như càng gần ấy hình như đam càng yếu à nè càng gần nó cũng cũng không rõ mình mình nói vậy thôi các bạn đừng tin nha di chuyển xong đó